gần bên nhau để anh vẫn tin vào tình yêu hai chúng ta rồi con bữa đêm qua đi ngày mai lúc anh thức giấc nắng mai sẽ hôn lên môi anh nụ hôn của em ấm áp làm anh hãy cười nhiều anh nhé vì anh mãi là niềm hạnh